À, xin kính chào tất cả các anh chị trong ngành nhôm kính à, Chào mừng các anh chị à, đã quay trở lại với kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu à, Và à, tiếp theo cái phần 2 của chuỗi series video về máy phay đầu đố thay dao nhanh Thì hôm nay đây à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ đến với các anh chị ở trên một cái phần 3 của video về về máy phay đầu đố Và hôm nay máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý anh chị một cái dòng sản phẩm máy phay đầu đố thay dao nhanh cao cấp nhất trên thị trường hiện nay quý anh chị ạ cao cấp nhất trên thị trường hiện nay và trước khi à, chia sẻ à, cho quý anh chị về cái dòng sản phẩm máy phay đầu đố thay dao nhanh cao cấp này thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ chia sẻ cho quý anh chị một số những cái băn khoăn à, khúc mắc khi quý anh chị đang có nhu cầu đầu tư cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à cái điều băn khoăn đầu tiên là cớ làm sao và ờ, có rất nhiều anh chị khi chúng ta đầu tư những cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh với cái giá rất là đắt 26 27 triệu nhưng khi nó phay đố nhôm chất lượng à, chúng ta cũng không được ưng ý là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai à, tại sao khi quý anh chị yêu cầu báo giá một cái dòng sản phẩm máy phay đầu đố thay dao nhanh thì có rất nhiều loại báo giá có rất nhiều giá thành và có rất nhiều các loại máy phay đầu đố à, có cái giá thành khác nhau à, màu sắc khác nhau và à, các cái chất lượng linh kiện nó cũng khác nhau nó gửi đến những quý anh chị à, những cái sự à, phân vân, à, hoảng loạn thì à, hôm nay máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái kinh nghiệm của người bán hàng quý anh chị nhé. Đó là gì ạ? Đó là khi quý anh chị có nhu cầu đầu tư à, từ cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu đến chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh quý anh chị à, nên yêu cầu cái đơn vị bán hàng người ta báo giá cho quý anh chị đó là gì ạ báo giá một cái máy phay đầu đố thay dao nhanh dựa trên cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm mình định đầu tư và à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, cũng xin chia sẻ với anh chị là thế này à, gần như tất cả khách hàng đến 99% khi chúng ta có nhu cầu đầu tư với chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, tùy từng khách hàng có thể là cần hàng cao cấp hoặc cần hàng phổ thông à, chúng ta đều không biết thông số của nó và đơn vị một số đơn vị bán hàng à, cũng không hề cung cấp cho quý anh chị cái thông số mà à, suốt ngày có thể chỉ là thao thao bất tuyệt à, quảng cáo cho quý anh chị đây là thương hiệu cao cấp này à, thương hiệu này là của Đức này thương hiệu kia là của Việt Nam này à, rất nhiều rất nhiều thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái bộ tiêu chí gọi là thông số về máy phay đầu đố đảm bảo cho quý anh chị khi quý anh chị à, ghi nhớ được cái bộ thông số này 100% quý anh chị sẽ mua được cái sản phẩm đúng giá và à, đúng chất lượng đúng nhu cầu thì gửi đến cho quý anh chị một cái bộ à, tiêu chí kỹ thuật hay còn gọi là thông số của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, tiêu chí thứ nhất khi quý anh chị đầu tư thì quý anh chị quan tâm này này à, em báo giá cho anh một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu đầu tiên là hàng nhập khẩu thứ hai là sơn là sơn tĩnh điện à, sơn tĩnh điện quý anh chị ạ thứ ba là mặt bàn là 20 phân hay là 30 phân mặt bàn đắt nhất bây giờ và cỡ lớn nhất bây giờ là mặt bàn 30 phân của anh chị ạ à, tiếp theo là motor hai cổ bi à, động cơ công suất là bao nhiêu kW à, thường thường đại đa phần bây giờ động cơ công suất của nó là 2,2 hoặc là 3 kW à, hai cái này chỉ tranh nhau mấy trăm nghìn thôi 4 đến 500 nghìn của anh chị nhé tiếp theo là hệ thống tủ điện thì quý anh chị yêu cầu là điện chin hoặc điện DLC đều có giá trị như nhau các anh chị nhé nhắc lại cho anh quý chị anh chị này điện chin và DLC có giá trị như nhau nếu các anh chị à, có nhu cầu thêm đã yêu cầu là có piết tông dầu chống giật các anh chị ạ và một điểm nữa là ở cái máy phay đầu đố bên trong này à, nó có một cái đôi trục gọi là trục phay trục phay để motor di chuyển à, di chuyển ra vào trong cái quá trình phay thì ở thị trường hiện nay nó có ba loại trục một là trục 20 à, trục dẫm à, loại thứ hai là trục 20 trục đặc và một cái loại thứ ba à, trục à, lớn nhất bây giờ là trục 30 trục đặc thế thì à, chung kết lại à, khi quý anh chị có nhu cầu đầu tư ví dụ à, ta có nhu cầu đầu tư một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng cao cấp ta yêu cầu luôn đơn vị bán hàng báo giá như sau à em báo giá cho anh một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng cao cấp hàng nhập khẩu sơn là sơn tĩnh điện mặt bàn 30 phân trục máy phay sử dụng là trục 30 trục đặc hệ thống điện là chin hoặc DLC và có piston dầu chống giật à, motor là motor hai cổ bi à, motor là motor hai cổ bi à, quý anh chị nhé nếu chúng ta đọc một cái thông số như vậy để yêu cầu người bán hàng báo giá cho mình thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành xin cam kết cho quý anh chị một cái điều là thế này là tất cả cái người à, chuẩn bị báo giá cho quý anh chị đó là gì là chuẩn bị giật mình rồi đấy ạ bởi vì à, không hiểu làm sao cái ông khách hàng này à, người ta lại hiểu tường tận đến cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh đến vậy và khi người ta đánh giá à, quý anh chị à, hiểu về máy thì người ta sẽ báo giá cho quý anh chị nó có cái độ tin cậy về giá rất là cao và quý anh chị khi chúng ta mua máy chúng ta cũng hiểu được là mua máy nó phải có tiêu chí và thông số kỹ thuật chứ còn nếu như quý anh chị yêu cầu báo giá một cái máy phay đầu đố thay dao nhanh thì quý anh chị đang để ý trên màn hình đấy ạ nó có rất nhiều loại à, không biết loại nào mà lần cả quý anh chị ạ và rất nhiều loại luôn thì đây là máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành gửi đến cho quý anh chị một cái bộ tiêu chí và để đi vào cái phần à, giới thiệu về cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay quý anh chị nhé máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành xin cam kết với quý anh chị nếu xét trên mọi tiêu chí thì chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 30 trước mặt quý anh chị đây à, đây là cái hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi đây không phải là quảng cáo quý anh chị nhé đây là cái bộ tiêu chí kỹ thuật để cho quý anh chị biết hàng cao cấp nó phải đáp ứng cho mình một cái tiêu chí như thế nào chứ không phải là à, cứ cái hàng này là thành hàng cao cấp dán một cái tem vào đây nó là thành hàng cao cấp hay làm một cái màu sơn này vào đây nó là hàng cao cấp điều đấy là mất tiền quý anh chị ạ điều đấy 100% là quý anh chị mất tiền và à, không để quý anh chị chờ lâu thì máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành xin gửi đến cho quý anh chị chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh có mức giá thành là 20 triệu 500 quý anh chị nhé có nghĩa là à, với một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, có bộ cặp phôi như thế này và cỡ lớn nhất có tích hợp piston dầu điện DLC hoặc là điện chin thì giá thành của nó cao nhất là 20 triệu 500 thôi quý anh chị ạ 20 triệu 500 quý anh chị nhé à, nếu quý anh chị nào à, đang có nhu cầu đầu tư mà khi ta tham khảo một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh nào ở trên thị trường mà có mặt bàn là 25 phân hay mặt bàn là 30 phân mà có bộ piston kẹp phôi như thế này mà quý anh chị đang tiếp cận cái mức giá 22, 23, 25, 26, 27 triệu thì à, đây là cái đèn đỏ cho quý anh chị rồi đấy à, để chúng ta nghiên cứu lại xem là cái sự chênh lệch nhau 4 đến 5 triệu đấy chúng ta có quyền yêu cầu người bán là tại sao lại chênh lệch nhau 4 đến 5 triệu và chúng ta đánh giá những cái chi tiết đấy xem có nó có nó có xứng đáng cái 4 5 triệu à, của quý anh chị bỏ ra hay không quý anh chị ạ. Và kính thưa quý anh chị, à, trên màn nhỏ quý anh chị đang được theo dõi chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn 30 phân. À, đây là cái chiếc máy phay có kích cỡ là lớn nhất trong à, tất cả những cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh nhập khẩu quý anh chị ạ. À, quý anh chị lưu ý một chút ạ, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành gửi đến quý anh chị là à, khi quý anh chị chúng ta tham khảo trên mạng á, chúng ta chỉ cần nhìn thấy chiếc máy phay nào mà có cái bộ bàn kẹp như thế này thì đây à, đây là cái chiếc máy phay có cái giá trị cao nhất quý anh chị nhé à, việc à, các cái máy phay đầu đố thay trong nhanh mặt bàn 25 này nó sẽ rẻ hơn một chút à, máy phay đầu đố mặt bàn 20 phân nó sẽ rẻ hơn tiếp nữa và đắt nhất là chiếc máy phay đầu đố mặt bàn 30 phân này quý anh chị này à, cái bản mặt này rất là to này à, cái bản mặt nó to để làm gì à, bản mặt này nó to để khi chúng ta phay nhôm á thì chúng ta lắp lưỡi vào thì cái máy phay của mình nó đỡ bị rung quý anh chị nhé nó rất là đầm và chắc chắn và theo đúng một cái lý thuyết tự nhiên á thì à, cái chiếc máy phay có kích cỡ lớn như này thì nó sẽ đắt hơn các cái chiếc máy phay có kích cỡ bé hơn đấy là cái chuyện đương nhiên của anh chị nhé thì ví dụ khi của anh chị chúng ta tham khảo ạ mà à, chúng ta bắt gặp ở chiếc máy phay nào phay đầu đố mặt bàn 25 à, <clears throat> thì quý anh chị sẽ phải hiểu là nó chưa thể cao cấp bằng cái chiếc này được à, xin gửi đến quý anh chị à, chúng ta cùng tham quan qua cái ngoại quan của chiếc máy này đều là sơn tính điện quý anh chị nhé và cái mặt bảng điều khiển này quý anh chị này à, đều sử dụng tiếng Việt là Việt hóa này để quý anh chị khi chúng ta sử dụng á, à, từ những ngày đầu chúng ta rất dễ dàng sử dụng tiếp theo á, là cái máy này à, nó có hai cái núm vặn ở đây à, cái nó hai núm vặn này làm nhiệm vụ là à, để ta điều chỉnh cái một cái máy phay này nó phay nhanh hay phay chậm thì ta vặn ở trên đây ta không phải vặn ở cái piston bên trong ở trong bên trong đây nữa các anh chị ạ à, và một cái nút bên đây là có thể điều chỉnh là cái lực kẹp của anh chị nhé điều chỉnh cái lực kẹp của cái piston này này à, khi mà ta phay nhôm mỏng này thì ta điều chỉnh lực kẹp yếu một chút để nó khỏi bị à, móp nhôm cong nhôm và đây là cái hệ thống à, phun dầu à, phun dầu kỹ thuật số anh chị nhé đây là hệ thống phun dầu kỹ thuật số và hệ thống điện của máy này của anh chị này à, gửi đến quý anh chị hệ thống điện này hệ thống điện của chiếc máy này là họ dùng hoàn toàn là bằng điện chin của anh chị nhé à, dùng bằng hoàn toàn bằng điện chin của anh chị ạ à, cái điện DLC nó cũng có mức giá thành tương ứng nếu quý anh chị nào mà ta à, thích cái thương hiệu DLC thì chúng ta có thể yêu cầu à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành cũng có thương hiệu DLC cho quý anh chị và giá thành nó là tương đương quý anh chị ạ và đây là cái mặt hàng cao cấp rồi thì các anh chị nhìn này người ta đánh số rất là rõ ràng à, giúp cho chúng ta khi sửa chữa thì nó cũng rất là dễ tiếp theo đây là cái piston dầu này các anh chị này à, piston dầu máy này có tích hợp piston dầu để cho nó đỡ giật và đây là cái hệ thống à, van hơi của máy các anh chị ạ đây là hệ thống van hơi này à, máy có đầy đủ à, 5 bộ phận này à, đầu tiên là automat à, cục chống đảo pha ngược pha này cầu trì này khởi động từ này và dây le trung gian à, tất cả sợi điện này à, đều là dây đồng 100% mà sợi rất là to này chúng ta cũng thể, có thể để ý đấy ạ và cái điểm rất là quan trọng mà ở như cái chiếc máy này đây là chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh hai cổ bi của anh chị ạ à, nhắc lại cho các anh chị một chút nhé thì không có cái loại motor nào là motor 3 cổ bi đâu quý anh chị nhé chỉ có motor hai cổ bi thôi ba cổ bi là người ta đọc cả cái vòng bi ở bên trong cái motor cái trong cái rô to này và cái đối với cái motor này này thì nó đã được nâng cấp là nó đã có một cái vòng đệm cao su ở đây mặt của nó là bằng so với cái trục của máy để khi mà chúng ta dùng dầu làm mát này nó phun vào đây này à, thì nó không bị trũng lại đây à, nó đỡ bị các cái trường hợp là thẩm thấu nước vào cái rotor của motor làm cho cái máy của mình á, motor của mình nó nhanh bị à, hỏng hóc các anh chị nhé đây các anh đây này các anh chị nhìn nhé à, máy cắt vai đời phố thành để cho các anh chị xem kỹ cái chỗ cái motor này à đây đây ạ đúng không ạ cái motor này này à, cái lỗ của nó đang là rất là sâu thì à, mình dùng mình dầu dùng dầu làm mát đây này nó sẽ phun vào đây thì nó sẽ có một cái lượng nước nó cứ bám động ở đây mà trong cái quá trình quay ấy, mình lắp lưỡi cái lực ly tâm nó lớn đôi khi nó hay bị à, ngấm nước vào trong motor nhé các anh chị nhé thì chỉ cái chiếc máy phay này này à, đã có một cái vòng đệm cao su để khắc phục hoàn toàn cái trường hợp đấy rồi các anh chị ạ và điểm tiếp theo à, xin chia sẻ với các anh chị là à, tại sao chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này có thể gọi là hàng cao cấp ờ, nhất rồi trục máy phay đây anh chị nhìn này anh chị khi tham khảo máy ra ta phải để ý cái trục máy phay này đây là trục đặc và cái trục này nó có phi là phi 30 của anh chị nhé một số các cái dòng hàng rẻ của nó nó chỉ phi 20 thôi nó chỉ phi 20 thôi chị quý anh chị nhé vâng à, và để kết thúc cái chuỗi series video về những cái chiếc máy phay đầu đỗ thay răng nhanh à, thế hệ của cái đầu năm 2021 về trước thì à, máy cắt nhôm hai đầu xin gửi đến quý anh chị à, cái giá của chiếc máy phay đầu đỗ thay răng nhanh mặt bàn 30 này à, sẽ có giá là 20 triệu 500 quý anh chị nhé 20 triệu 500 ạ à, Tức là nó giả tranh so với mặt bàn 25 phân Là 1 triệu quý anh chị ạ à, Và trên cái nội dung video à, thứ ba này Máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành để chia sẻ cho quý anh chị Khi chúng ta cần tham khảo một cái dòng máy phay đầu đố thay dao nhanh nào trên thị trường Thì à, chúng ta cần yêu cầu báo giá Thì chúng ta sẽ phải yêu cầu báo giá một cái chiếc máy phay nó có thông số quý anh chị ạ à, Máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ hướng dẫn quý anh chị à, báo giá một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh ạ à, đầu tiên khi quý anh chị có nhu cầu à, tham khảo một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh thì quý anh chị nên à, yêu đọc tên là thế này à, ví dụ à, em báo giá cho anh một chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh mặt bàn là 30 phân điện là chin hoặc DLC có piston dầu chống giật motor là hai cổ bi có vòng đệm nhựa chống nước và trục này này trục máy phay này này là trục 30 à, thì ta phải yêu cầu là trục 30 là trục đặc thì ví dụ khi anh chị yêu cầu như thế thì cái người bán á cái người bán á người ta sẽ định hình được là à cái khách hàng này người ta đã rất là hiểu về máy để làm gì để khi người ta báo giá cho anh quý anh chị người ta sẽ báo giá mức độ giá đó là tin cậy nhất chứ không để một trường hợp là à, người ta báo một cái giá ảo sau rồi để cho quý anh chị à, thêm pha rồi bớt giá linh tinh nó làm cho anh chị hoang mang quý anh chị nhé một số anh chị là chúng ta khi à, màu sắc quý anh chị ạ màu sắc của máy đều có thể thay đổi và quý anh chị nhìn này à, đây là một chiếc máy màu sữa đằng sau kia là một chiếc máy màu xám hay đây là một chiếc máy màu trắng xanh à, màu sắc người ta có thể thay đổi quan trọng là theo cái chất lượng của máy của anh chị nhé và đây đây là chiếc máy cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi à, nếu quý anh chị có những cái băn khoăn thắc mắc hoặc à, khi trong quá trình tham khảo của anh chị có những cái điều băn khoăn giữa máy cắt nhôm sản phẩm của máy cắt nhôm hai đầu của thành và sản phẩm của đơn vị khác à, quý anh chị à, cứ thoải mái à, gọi điện thoại trên cái số hotline trên màn hình để chúng ta có thể à, tham khảo à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, sẵn lòng à, so sánh cho quý anh chị các cái dòng máy phay trên thị trường quý anh chị ạ còn cái duyên à, quý anh chị mua ở đâu thì ta sẽ có cái duyên mua hàng ở đấy quý anh chị nhé à, và vừa rồi máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành vừa chia sẻ cho quý anh chị về một cái dòng máy phay đầu đố thay dao nhanh à, có bộ kẹp phôi à, ba bê tông như thế này à, xét trên mọi khía cạnh thì trên thị trường hiện nay chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này à, đang là cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi quý anh chị ạ à, và có cái giá thành là 20 triệu 500 quý anh chị nhé à, một số các anh chị có thể là giật mình hoặc à, có thể có những cái băn khoăn à, tại sao một cái chiếc máy à, phay đầu đố thay dao nhanh như thế này mà lại có mức giá là 20 triệu 500 thì kính gửi quý anh chị một cái thông điệp là thế này à, đầu tiên là máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành chỉ phân phối và bán những cái dòng hàng nhập khẩu quý anh chị ạ điểm thứ hai thì đây là cái kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu à, mọi cái thông số kỹ thuật của máy à, và giá của máy đều là giá chính xác 100% và được truyền tải trực tiếp đến tất cả quý anh chị những người đang có nhu cầu đầu tư những cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh thì à, hiện nay á, thì mỗi một đơn vị bán hàng à, có một cái định mức lợi nhuận khác nhau à, có những đơn vị bán hàng thì phải lãi 10 triệu một cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh thì họ mới bán hoặc cũng có những đơn vị như máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành thì định mức lợi nhuận à, không cao nhưng mong muốn cái số lượng à, cung cấp cho quý anh chị sẽ được nhiều hơn để tất cả quý anh chị chúng ta à, với cái số vốn vừa phải chúng ta đều có cơ hội để sở hữu những cái dòng máy cao cấp dòng máy tốt để chúng ta chúng ta làm nghề quý anh chị nhé và hẹn gặp lại quý anh chị ở cái phần 4 của video về máy phay đầu đố thay dao nhanh và giới thiệu sơ qua cho quý anh chị à, cái phần 4 của video về máy phay đầu đố thay dao nhanh thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ giới thiệu cho quý anh chị à, một cái dòng máy phay đầu đố mới nhất trên thị trường hiện nay của tháng 8 năm 2021 là đây là những cái dòng máy yêu việt nhất trên thị trường hiện nay à, dòng máy cập nhật cái phiên bản mới nhất tại thị trường Trung Quốc để đem về ở à, Việt Nam gửi đến cho quý anh chị à, để quý anh chị có được thêm những cái lựa chọn tốt hơn à, yêu việt hơn à, xin kính mời quý anh chị chúng ta cùng xem qua à, và đây à, đây là hai cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, thế hệ mới nhất của tháng 8 năm 2021 Phú Thành Á Châu cam kết với quý anh chị trên thị trường hiện nay chưa có một đơn vị nào bán và nếu à, có một số anh chị nào mà đã có duyên xem là cái video này và đã biết trên thị trường có những chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh đời mới nhất như thế này à, nếu quý anh chị gặp bắt gặp các cái đơn vị khác à, tư vấn là cái mặt hàng này không cần thiết hoặc như nào đấy thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành xin chia buồn với quý anh chị à, đấy là cái điều hoàn toàn giả dối quý anh chị nhé bởi vì ngày hôm nay quý anh chị mua à, có nhu cầu chiếc máy phay này đơn vị họ chưa có cho nên người ta cố tình tư vấn cho quý anh chị sang một cái dòng sản phẩm khác tất cả các đơn vị bán máy phay đầu đố thay dao nhanh trên thị trường đều phải học mẫu của máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành còn lý do vì sao chắc chắn 100% sẽ được thị trường đón nhận và các đơn vị à, khác sẽ phải học mẫu hoặc là nhái theo cái mặt hàng như thế này à, thì xin gặp lại quý anh chị trên cái video phần 4 máy cắt nhôm hai đầu phú thành sẽ chia sẻ cho các anh chị à, cái lý do đấy quý anh chị nhé